ngũ dung một ba cái và lục dung bốn cái nó dung nhất một cái đi vẫn lên tài bình thường đúng không đây là phản thế hột mà chứ không phải là máy nó báo sai các bác nhé và với bộ đồ chơi hột tài xỉu báo dung bốn mặt này các bác chỉ cần luồn được hột vào cho người ta lắc thôi mình đứng ngoài cầm máy báo dung đánh là em khẳng định nắm chắc tuyệt đối phần thắng trong tay đây khi vào chơi mình chỉ cần luồn được một hột này vào thôi này các bác này một hột này nhá các bác nhá hai hột này là hai hột trợ nắp chén mình chơi nắp chén nào cũng được đây đây là bộ hột mà em đã làm cái chip báo dung bốn mặt vào bên trong bộ hột này rồi các bác nhá và bên em có thể làm vào hột nhị hoa mắt to hột mắt hí hay hột mắt cạn đều được hết các bác làm theo yêu cầu các bác có nhu cầu làm thì em sẽ nhu cầu làm vào bộ nào em sẽ làm vào bộ đó đây là cái máy báo dung này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 máy rung hai cái này trong này có con nhị nhá các bác nhá nhị xỉu này đó nhị xỉu chuẩn chưa ạ máy không dung, không dung trong này chắc chắn có tam hoặc tứ ở cái trái này các bác ưng tài hay ưng xỉu thì các bác đánh còn như em thì em sẽ bỏ cho nó chắc này em vẫn dở ra cho các bác xem đó có tứ lên tài nhất xỉu này đó nhất nhưng mà lên tài như em vừa nói đấy ạ đây là chén phản các bác nhá ba chén mình phản một chén ngũ tài này đó ngũ tài tiếp tục lục tài này đó lục tài